nhưng mà trước tiên là chúng ta sẽ xin ờ, thông quát về tổng quan về tỉnh này đã đây là tỉnh ờ, nằm ở phía đông bắc bộ của Việt Nam chúng ta ở phía bắc có diện tích là khoảng 3.521,7 km vuông dân số 1 triệu 3 ấy. Ở đây là gồm 13 đơn vị hành chính. Nơi mà đây và đây chính là một tỉnh có đường cao tốc quốc lộ 70 và đường sắt Bắc Nam mà nơi có con sông Hồng chảy qua. Ở đây, tỉnh này nằm tiếp giáp với phía Bắc là tiếp giáp tỉnh Tuyên Quang, phía Tây Bắc tiếp giáp tỉnh à, Yên Bái, Tây Nam tiếp giáp Sơn La, phía Nam giáp Hòa Bình, phía Đông Nam giáp Hà Nội và và Vĩnh Phúc ở phía Đông Bắc. Đó. Về giới thiệu là chúng tôi nói thế thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về đơn vị hành chính đầu tiên là đơn vị thành phố Việt Trì. Thành phố Việt Trì diện tích khoảng 104 106,4 km vuông 181.100 người. Đây là thành phố Việt Trì mà nơi mà có đền Hùng đấy. Đây là trung tâm chính của tỉnh Phú Thọ và đây là được đoạt chuẩn đô thị loại 1 của tỉnh. Tiếp theo, thị xã Phú Thọ diện tích là 63,9 km vuông với dân số 68.400 người. Nhưng mà nó không bằng so với kia. Đây là thị xã đô thị loại 2 hoặc loại 3 thì đấy. Tiếp theo là huyện Cẩm Khê, thị trấn Sông Thao. Diện tích là khoảng 234,2 km vuông dân số 125.800 người. Đó. Tiếp theo là huyện Đan Hùng có thị trấn Đoan Hùng diện tích khoảng 302,4 km vuông, dân số 103.700 người. Huyện tiếp theo là huyện Hạ Hòa. Nó có thị trấn Hạ Hòa. Diện tích là khoảng 339, 339,9 km vuông, dân số 104.900 người. Tiếp theo là huyện huyện nào đây? Huyện Lâm Thao. Huyện Lâm Thao có thị trấn Lâm Thao, nhà máy ờ, phốt phát Lâm Thao đấy diện tích 97,5 km vuông, dân số 99.900 người. Và tiếp theo chúng tôi nói đến huyện Phù Ninh của tỉnh Phú Thọ, có thị trấn Phong Châu, cũng liên quan đến khu di tích Đền Hùng. Huyện Phù Ninh 156,4 km vuông, dân số 94.100 người. Và đây chính là chúng tôi cũng đang nói đến về cái à, tổng quát đầu tiên về tỉnh Phú Thọ. Và hẹn gặp lại quý vị và bạn ở video sau ở phần 2 các bạn đón xem